máy này ạ nó có thể thu nhớ tất cả các màu quân thăng long hay villa quân ngựa quân tú đều hết anh em biệt người ta anh em chỉ cần mang tôi đúng một cái máy này duy nhất đúc vào trong người nó rung là rung trực tiếp với nó nhà mình đã lập trình được nó thu nhớ màu quân nó sẽ báo kết quả ra cái máy này lẻ nó dùng cái sấp hai dùng hai cái và thứ tử cũng dùng khoảng cách ngồi là hai mét rưỡi đến 3 mét ai làm cái ai sắp cái được dùng là dùng trực tiếp với nó rồi cái máy a 9 này dùng hoàn toàn bằng sạc điện anh em nha, không phải lo hết pin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 anh em đi chơi chỉ cần biết địa phương em chơi con gì sới nó chơi con gì ví dụ địa phương tôi chơi con tú tôi sẽ nhận diện trước ở nhà đi đầu tiên bây tôi lấy một lá bất kỳ đây là lá của sới này bây tôi lấy một lá bất kỳ giống cái bài xanh 2k của sới nó chơi tôi mua hàng tạp hóa đi đầu tiên là em phải khởi được cái máy lên để nó quét tia laser khoảng nó mất 5 đến 10 giây anh em nhá anh em đi về dung là nó ghi nhớ cái màu này rồi con đến quân bài nó mất tác dụng anh em nhá tôi quay clip thì tôi sẽ để ra cái bát này để cho anh em nghe cái độ dung của nó như nào dung là dùng trực tiếp với nó rồi không phải qua bất cứ bộ phận nào cả anh em nhá bây giờ tôi sẽ cắt lá bài của sới tôi thử luôn cho anh em anh em nhá còn đâu anh em mua hàng cầm bát đĩa quân vị của anh em đến cửa hàng trực tiếp nhà mình ạ à, anh em cầm bát đĩa quân vị đến cửa hàng trực tiếp luôn anh em nhá mua hàng phiếu bảo hành anh em nhá tránh phải mua phải những cơ sở uy tín anh em nhá tứ tử nó không thu được màu nào tất nhiên nó sẽ không dung ba đen hay ba trắng cũng thủ thiếu một màu nó không dung một cái sấp hai thiếu hai màu nó dung hai cái ba đen hay ba trắng nó đều dung một cái tứ tử thì không bao giờ dung rồi bây tôi vào tôi kiểm chứng luôn cho em hai ba thứ bạn anh em nhá ai làm cái ai sọc cái hay được hết cứ khoảng cách từ ba mét rưỡi hết về là được máy báo cũng hai rồi trong ba trong đĩa tất nhiên là top hai rồi mở này làm gì có chuyện sai em người có thể sai cái máy móc không bao giờ có thể sai được tôi khẳng định luôn anh em nhá thời gian có hạn tôi sẽ kiểm chứng luôn cho em hai quân một là quân chắn hai là quân tú còn đâu anh em đánh con gì thì mang đến cửa trực tiếp máy báo thứ hai rồi vẫn là số hai rồi đánh 50 triệu vào số hai mở này làm gì có chuyện sai anh em người có thể sai nhưng máy thì tôi khẳng định luôn không bao giờ có thể sai được anh em nhá anh em nào có nhu cầu alo trực tiếp mình xuống tận trên này bán đi rồi máy báo rung một rồi đánh tất vào lẻ này anh em này bán cả nhà luôn đánh vào lẻ đánh sập luôn cả bảo vị luôn mở này ba đèn này anh em này qua vài cái bạc anh em biết cái độ chuẩn xác của cái máy ghi như là như nào rồi bây giờ tôi sẽ bỏ con tú anh em nhá bây giờ tôi lại tắt máy đi tôi sẽ lấy quân trắng để tôi kiểm chứng luôn cho anh em tôi thử luôn cho anh em thử trên tất cả mọi quân anh em nhá anh em chơi con gì được bây tôi sẽ lấy hai quân bất kỳ của sới đi tôi biết là sới nó chơi quân trắng rồi chấn đỏ tôi sẽ ghi nhớ màu ở nhà đi anh em nhá anh em này khởi động máy lên bật tia laser lên để quét mất tầm 5 đến 6 giây anh em lại tắt cái tia laser nó rung để nó báo kết quả rung rung trực tiếp bây tôi cắt thử luôn cho anh em kiểm chứng luôn cho anh em anh em nhá, cái quân này coi như mất tác dụng rồi anh em nhé nó đang ghi nhữ rồi bây giờ anh em chỉ cần cầm cái máy đi thôi là anh em chiến thắng 100 trăm tôi khẳng định luôn cái hàng này hàng độc quyền chỉ nhà tôi phó anh em nhá. anh em nào có nhu cầu alo trực tiếp mình số điện thoại trên màn hình anh em nhé để được tư vấn cụ thể hơn anh em đi chơi không phải mang bát đĩa quân vị gì cả anh em chỉ cần cầm cho tôi cái máy rất nhỏ gọn anh em nhá cái nguyên lý hoạt động nó vẫn như thế thôi bây giờ sóc thử luôn đi anh em tứ tử cũng dung lẻ dung một sấp hai dung hai máy báo dung hai rồi trong ba trong cái tận chặn rồi mở này không mở là sẽ xài anh em nhá tôi để ra cái đáp dung để cho anh em nghe mình có đúc được mọi người tôi kiểm chứng luôn nha anh em dung chỉ mình mình tôi biết thôi người bên cạnh không biết được anh em nhá ai làm cái ai sóc cái đều biết. máy vẫn báo thứ hai tất nhiên chắc rồi đánh 100 triệu chắc mở này không bạ sai chồng quân chồng vị máy đều đưa ra kết quả anh em nhá anh em nào có nhu cầu alo à, trực tiếp xuống đặt trên màn hình anh em đi chơi bịp người ta chỉ cần mang cho tôi đúng một cái máy duy nhất thôi bạc đi rồi máy báo dung mò rồi đánh tất và lẻ này tôi đánh cả người tôi và lẻ này mở này không mở xài anh em nha có vài cái bát đúc người dung chỉ mình biết thôi bây giờ sẽ để ra cái bát để thử cho anh em tiếng bạc cuối cùng còn đâu anh em nào có nhu cầu alo trực tiếp mình xuống tọa chân mình này anh em nhé đây là tư vấn cụ thể hơn máy báo dung một rồi tôi đánh tất người mà lẻ này mở này ai đắt cũng này chúng ra đây mở thôi mở này ba đen này anh em này qua vài cái bảng anh em biết cái độ chuẩn xa của cái máy nhận diện TNZA chín này à anh em đi chơi chỉ cần mang tôi cái máy này thôi bác đĩa quân vị hoàn là xe chín bây tôi sẽ đập bác và xé quân cho anh em kiểm chứng luôn cho anh em 100 trăm là xe chín anh em nhá anh em nào có nhu cầu alo trực tiếp mình xuống thoại trên màn hình anh em nhá để được tư vấn cụ thể hơn tôi khẳng định luôn đồ đạc 100 trăm là xe chín anh em nhá cảm ơn xem clip anh em 100 trăm là xe chín anh em nhá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 100 trăm xe chín anh em nhá cảm ơn anh xem clip Chào anh em, hôm nay công ty bầu cua bịp ra một cái video mới để giới thiệu cho em cái đồ mới hiện nay dành cho môn bầu cua bịp anh em nhá. Anh em biết rồi, muốn bịp bầu cua ngày xưa bắt buộc anh em phải làm chủ sới anh em nhá. Một là họ chơi dung sáu mặt, hai là nhân cảm ứng, ba là thau. Nhưng thầy buổi 6.0 rồi luồn cái đồ đấy nó không hiệu quả nữa bây giờ anh em đi chơi chỉ cầm cho tôi đúng duy nhất đó là cái máy ghi nhớ màu hột bầu cua anh em nhá với cái máy này nó có chức năng ghi nhớ một đến hai con về con gì nó sẽ dùng con đấy anh em đi chơi anh em thích con gì thì anh em nhận diện trước ở nhà đi hột và thau hoàn toàn là của hàng chợ anh em nhá anh em chỉ cần cầm cho tôi cái máy này thôi đúc vào người đến sòng đến sới chơi bầu cua là anh em chiến thắng thau và lắp của người ta hết anh em nhá bây tôi không nói nhiều nữa tôi vào thực tế luôn anh em nhá đây là thau và đĩa và hột tôi mua ở chợ bây giờ tôi vẫn test cho anh em cuối video này tôi sẽ đập thau và hột và đĩa còn đâu anh em mua hàng cầm thau và hột của anh em đến thử trực tiếp anh em nhé bởi tôi sẽ lấy ba con bất kỳ đầu tiên là anh em đi chơi là anh em phải bật cái máy lên nó sẽ có lên camera để nó ghi những cái màu quân rồi nó báo về cái tụ này nó sẽ rung 1 đến 2 nhịp anh em nhá tôi đi chơi thì tôi thích con bầu mấy con cua bây giờ tôi sẽ nhận diện con bầu con cua anh em nó chỉ nhận diện hai con thôi tôi sẽ đặt con cua trước nó sẽ rung một cái bây giờ tôi thích con bầu tôi sẽ đặt con bầu nó sẽ rung hai cái máy nó đang ghi nhớ được con bầu con cua về đâu nó sẽ rung đấy anh em nhá bây giờ tôi kiểm chứng luôn cho anh em bát đĩa hoàn toàn là xanh chín hết anh em nhé cuối cái video này tôi sẽ đập thau và sẽ hột cho anh em kiểm chứng luôn cho anh em một trăm trăm là thau dĩa của người ta hết anh em nhá của hàng chợ hết anh em đi chơi chỉ nhận diện ở nhà đi là anh em chiến thắng thôi tôi quay clip tôi sẽ để ra cái bát này cho anh em nhìn cái đèn và cái độ rung của nó như nào bây tôi vào tôi lắc thử luôn cho anh em cứ có con bầu con cua nó sẽ rung không có nó sẽ không rung máy báo rung một cái rồi tất nhiên là con cua rồi mở này chuẩn chưa anh em có cả cua cả bầu này như cứ rung một anh em đánh cua rung hai anh em đánh bầu không rung không đánh anh em nhá thì em cho anh em một tiếng bạc nữa xong tôi sẽ đúc vào người rung chỉ mình biết thôi máy vẫn có báo rung một tất nhiên là con cua rồi đánh cả người vào con cua đánh 200 triệu con cua mở này chuẩn chưa hai con cua luôn anh em ạ bây giờ tôi để ra bát dung cho anh em nghe thôi bây tôi đúc vào người dung chỉ mình biết thôi ai làm cái ai sóc cái đều được hết anh em nhá ai làm cái ai làm con đều được hết anh em nhá máy không báo dung rồi anh em không đánh con gì anh em nhá tất nhiên là không có hai con đấy rồi chuẩn chơi anh em 100 trăm chuẩn chơi anh em tiếp này thích sóc cái nào sóc anh em nhá máy báo dung hai rồi tất nhiên là con bầu rồi anh em nhá mở này đánh 2 tỷ vào con bầu luôn mở này chuẩn cho anh em có bầu luôn này anh em này kỷ niệm cho anh em một tiếng bạc cuối cùng sau tôi sẽ để ra bát để kiểm chứng luôn cho anh em đập thau và đập đĩa cho anh em anh em nhá dung một rồi lại có con cua rồi mở này ai làm cái chỉ anh em làm con đều chơi hết mở này kỷ niệm cho em một tiếng bạc đánh một tỷ vào con cua này con cua này anh em này anh em thấy cái hiệu quả của cái máy ghi nhớ cái hột bầu cua này như nào rồi anh em đi chơi chỉ cần cầm cho tôi cái máy ghi nhớ nó thôi anh em ghi nhớ một đến hai con anh em thích con gì được hột và dĩa và hột hoàn toàn là của chợ anh em nhá bây giờ cuối video rồi tôi sẽ xé hột cho anh em kiểm chứng luôn cho anh em 100 trăm là không giảm dựng video anh em nhá 100 trăm là xanh chín anh em nhá bây giờ tôi sẽ đập bát và thau cho anh em kiểm chứng luôn cho anh em anh em nhá bây tôi sẽ đập thầu luôn anh em này 100 trăm là xanh chín bây giờ tôi đập luôn đĩa anh em cảm ơn em xem clip chào anh em trước khi đi vào giới thiệu đến cho anh em bất kỳ cái phần mềm nào tôi sẽ bật đồng hồ chạy dây đảm bảo cho anh em video không cắt ghép và chỉnh sửa anh em nhé thì tất cả những video chúng tôi gửi đến cho anh em thì đầu tiên tôi sẽ bật đồng hồ chạy dây lên anh em nhé để cho anh em thấy được cái, tất cả những cái video clip tôi gửi đến cho em không video clip nào cắt ghép chỉnh sửa anh em nhé và thứ hai tôi sẽ đi vào giới thiệu đến cho em phần mềm ngày hôm nay thì đây chính là cái phần mềm hỗ trợ cho anh em đánh lô đề phần mềm thổi số lô đề anh em nhé đấy là tôi nói ngắn gọn còn đâu chính thức phần mềm này đây chính là cái phần mềm để anh em có thể chỉnh sửa lại nội dung tin nhắn văn bản anh em nhé đây chính là phần mềm ngày hôm nay giới thiệu đến cho anh em trước tiên tôi sẽ nhắn một con lô bất kỳ sang cái máy chủ lô chủ đề sau khi đó tôi sẽ chỉnh sửa cho anh em thấy được là khi tôi chỉnh sửa tôi sẽ dơ màn hình lên anh em nhé cho anh em thấy được cái thay đổi của con số và thứ hai tôi sẽ tắt màn hình đi sau đó tôi chỉnh sửa cho anh em thấy được là khi tôi chỉnh sửa hoàn toàn màn hình sẽ không sáng đèn hay nhận được bất kỳ thông báo nào anh em nhé đây chỉ là cái phần mềm an toàn tuyệt đối của năm nay chúng tôi đưa công nghệ 6.0 vào hỗ trợ cho anh em khi anh em chỉnh sửa cái mức độ an toàn của nó là tuyệt đối anh em nhé không có sai sót được bây giờ tôi sẽ đi vào nhắn tin để tôi đánh một con lô đánh ba con lô anh em nhé ví dụ tôi đánh con lô 34 này 56 và 67 này đã nhận được tin nhắn này đã nhận được tin nhắn về tôi sẽ chỉnh sửa lại còn ở giữa này anh em nhé chỉnh sửa lại con 56 à, này tôi chỉnh sửa cho anh em như vậy thì đây cũng là cái một cách để khi anh em chơi lô đề dàn anh em chỉnh sửa lại những con là kẽ anh em nhé để cho cái mức độ an toàn và anh em chơi lâu dài thì anh em cũng nên chỉnh sửa lại những con ở kẽ thôi anh em nhé và khi anh em làm một chơi lớn chẳng hạn anh em đánh hẳn 10.000 điểm anh em chỉ đánh một con thôi anh em nhé sau khi đó anh em chỉnh sửa lại cái đấy là anh em chơi lớn anh em nào chơi lâu dài anh em có thể chỉnh sửa ví dụ như chỉnh sửa con là kẽ chẳng hạn bây giờ tôi sẽ làm cái nhiệm vụ chủ lô chủ đề ok lại cho anh em ok em anh nhận được ba con lô ba con lô rồi ví dụ như vậy anh em nhé gửi tin nhắn sang sau khi đó bây giờ tôi sẽ để khoảng sang phút tiếp theo tôi chỉnh sửa cho anh em thấy được hiệu quả phần mềm này là khi tôi chỉnh sửa anh em nhé hoàn toàn cái màn hình không sáng đen nhận được bất kỳ cái thông báo nào đồng hồ chạy dây và anh em để ý được cái thời gian anh em nhé tôi để sang phút thứ 13 sau khi đó tôi chỉnh sửa cho anh em anh em nào đặt hàng em ngay bây giờ anh em liên hệ trực tiếp với số điện thoại của tôi 0979 anh em nhé 45 tư quý 9 Số điện thoại tôi để trên màn hình và trên bàn rồi anh em nhé 0979 54 9 anh em cứ liên hệ trực tiếp cho tôi để anh em có thể đặt hàng được sớm nhất và nhận được để cho anh em không phải mua đến những cái cơ sở không uy tín thì anh em liên hệ trực tiếp đến số điện thoại tôi để trên màn hình anh em nhé còn anh em nào mà đi trực tiếp về test hàng anh em đi trực tiếp cơ sở miền Bắc anh em đến bên xe Mỹ Đình miền Nam anh em vào bên xe Sài Gòn miền Đông anh em nhé đã bước sang phút tiếp theo bây giờ tôi sẽ chỉnh sửa cho anh em anh em nhìn trực tiếp cái màn hình của chủ lô chủ đề anh em nhé xem nó có sáng đèn anh nhận được thông báo gì không Đấy, tôi chỉnh lại thành con lô 45 này 56 và 77 anh em nhé Đấy, rất nhanh gọn tôi xóa đi cái phần con lô cũ đi chỉnh sửa lại thành con lô mới 45 56 77 Đấy, tôi đã chỉnh sửa xong khi anh em mua phần mềm này tôi hướng dẫn cho anh em một hai phút là anh em có thể làm được ngay anh em nhé rất dễ dàng sử dụng đây lô 4556 này 17 này ok em anh đã nhận được rồi thì đấy chính là cái hiệu quả và độ an toàn nhất của phần mềm này Đấy, vừa rồi tôi nói cho anh em số điện thoại anh em nào liên hệ trực tiếp để, anh em có thể đặt hàng được sớm nhất anh em nhé anh em nào muốn đi trực tiếp test hàng hai cơ sở tôi <laughs> cũng nói cho anh em rồi anh nào miền Bắc em đến bến BC Mỹ Đình miền Nam anh em vào bến BC Sài Gòn miền Đông còn anh em nào không đến được thì tất nhiên rồi chúng tôi sẽ gửi đến cho anh em cái máy mà tôi đã cài đặt sẵn phần mềm hoặc là tôi sẽ cài đặt trên chính điện thoại của anh em cảm ơn anh em xem clip